đưa tình ai sang bên môi mơ một vùng trời chơi với đông dân cơn sống như muốn cuốn trôi tận đà hẹn nhau cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải cơ hàng sẽ chẳng để làm mất nhau dù muôn ngàn bể dâu có những lúc mệt nhòi tháng năm trôi qua càng dài bao giông không nương sương đêm mà nói đi cùng em Chẳng phải là thôi đâu Rồi đây chẳng phải của thôi đâu Chỉ là đồng phong vừa thổi Quá đau thương ấy còn là gì Lặng bên đêm vô quy Còn giàu không rất thêm đi Tôi nghèo nên trao lại người tự do bên sáng giàu Thuyền đưa tình ai sang bên mới Bố một vùng trời trời với Lòng dân cần sống như muôn cuốn trôi cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải ngờ hàng sẽ chẳng để làm mất nhau dù muôn ngàn mẹ dâu em đi mi ước nhòa nhìn người sánh bước xứng đôi tâm can đau nhói vì giờ đây anh đã mất em rồi thẫn thờ dưới anh chưa ta còn mình anh ngẩn ngơ người ta nói anh ngốc quá sao em đi mà vẫn chờ chuyện mình sai đề giờ buông anh tay men sầu hương lòng cay chi còn tôi ngồi đây hân hoan sao phong an nhiên hiền lẫn nét một hai ba nồng đi tôi chúc phúc có chi sầu vữa bằng chẳng khó thuyền đưa tình ai sang bên mới bố một vùng trời trời với nông dân cơn sóng như muốn cuốn trôi tận ta hẹn nhau cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải có sẽ chẳng để lạc mặt nhau dù muôn ngàn bể dâu có xe hoa rước về chúng đô thành bây giờ đây em có hạnh phúc anh vẫn nơi này ngóng chờ em nơi đó từng chút chắc em quên rồi nhớ làm chi cái thời còn lắm chán hay quên bao kỷ niệm ta từng có để cho những lý phai tàn chốn xưa anh chờ dấu ai bao khờ giờ vùng quê có bao bình thiên mẹ dâu vẫn đứng đây đợi em hòa nét hoa làn như muốn cuốn trôi tất cả hẹn nhau cùng tình ở kiếp khác khi anh sống như kiếp này để làm mất nhau dù ngừng bế dâu